thấy ờ, có rất nhiều thầy cô hỏi cái việc là muốn thêm những cái tài khoản à, mail của học sinh vào nhóm à, nếu như thầy cô là quản trị của cái tài khoản Office 365 thì các thầy cô thực hiện như sau đầu tiên các thầy cô bật vào cái tính năng admin bằng cách gõ admin team microsoft.com tôi đã đăng nhập rồi thì tôi đang xuất ra đó. tôi dùng tài khoản quản trị của mình bấm nút tiếp theo đăng nhập vào mật khẩu khi vào trung tâm quản trị của team thì ta chọn phần cài đặt toàn tổ chức cài đặt quyền truy cập cho khách tại đây ban đầu sẽ là tắt thì các thầy cô sẽ bật lên và bấm vào nút lưu tuy nhiên của tôi tôi vừa kích hoạt xong à, thông thường thì mất khoảng từ 2 tiếng đến à, một ngày để tính năng này sẽ được cập nhật cho tất cả các thành viên trong uh, trong trong uh, tổ chức của mình và trân trọng cảm ơn uh, quý thầy cô